Hello cả nhà Hiện tại thì mình đang trên đường vào cái khu cái cây Của khu công nghiệp 4.200 hecta nha cả nhà Và hiện tại đây là cái con đường mà sáng giờ Ba anh em mình à, Mình bao gồm bạn hai bạn ở trước nha Bạn Hương thì à, sau này mình sẽ có cơ hội giới thiệu cho cả nhà à, Đi vào khu cái cây Đây là cái con đường à, đã tìm Mình đã tìm đến và đỡ mình đi vào nha cả nhà khá là là là là là, là bụi khá là trong trên đó mà tìm được tới cái à, vị trí này à, cũng là một cái à, cái thời gian gian nan á tìm đường đó nha tại vì uh, ba anh em chưa bao giờ lào và đây đây là cái khu cái cây này cả nhà đó cái này ở đây đã cái cây rồi này đây người ta đã cái cây rồi cả nhà cả nhà thấy không ạ à? và wow, đây là lõi của khu công nghiệp 4.200 hecta nha cả nhà à, lát nữa mình sẽ đi vào cái à, tuyến đường số lần mét đó, mình sẽ kết nối ra cho cả nhà cùng biết nha cả nhà thấy không hiện tại ở đây là ta đã cắt này người ta chừa hai hàng cây đây là đó là biết cái đường mà mình đi gọi là cho mát rồi xe chở cây ra kìa ở đây thì à, mình à, sẽ quay một vòng cho cả nhà like this.